Ô, có con chó kìa anh kia Phỏng vấn chó Ok ừ. Hi, chào bạn quay trở lại với kênh youtube của mình Và ngày hôm nay thì ờ, mình đang có mặt ở trên phố đi bộ Và chúng ta cùng nhau với cái series đó là đi phỏng vấn Và hai mùi hương trên tay mình đây là hai mùi thuốc lá Một cái là của nhà Tom Ford Cobaco Vani Và một cái là của nhà Killian đó là Back to Black Và chúng ta hãy cùng nhau xem là ai là người thắng cuộc ngày hôm nay nha Ờ, mình đến kênh youtube Kiên Fagan và mình đang có hai cái mùi hương dành cho nam về ờ, thuốc lá thì mình muốn mà bạn ngửi xem là bạn thích cái mùi hương nào hơn thuốc lá ừ. bạn bạn ngửi nó không nó không phải khó chịu như là thuốc lá bình thường mà mình ấy đâu một cái là thuốc lá big mix với vani một cái thuốc lá mix với mật ong thì đây bạn có thể ngửi thêm vào mùi này nữa là bạn thích cái mùi hương nào hơn bạn thích mùi này hơn à oh vì sao à, bạn có thể cho mình biết lý do vì sao thích mùa này hơn nó dễ chịu hơn nó ngọt hơn hay là nó nó dễ chịu hơn à nó dễ dễ chịu hơn à rồi đây thì đây là chai hoa mà bạn lựa chọn à, Comfort Tobacco Vani rồi mình cảm ơn bạn nhá em mùa đông dùng mùa đông ạ ừ dùng mùa đông mùi đấy nhẹ hơn mùi đầu lúc anh ngửi nhưng mà ngửi lâu nó cũng bị ấy ấy chắc mùi này này ạ mùi này hả à, ờ, ờ cái lý do vì sao bạn lại chọn cái mùi này mùi mùi nó nhẹ hơn là sao mùi mùi nó nhẹ hơn và nó cảm giác dễ chịu hơn à vâng. à được rồi thế đây là chai nước hoa mà bạn lựa chọn đó là Killian Back to Black vâng. à, rồi, rồi mình cảm ơn hai bạn nhé con này có mùi uh, nó thuốc lá ừ. đúng rồi nó đều là hai con có cái vai thuốc lá à, mỗi con đi theo một cái chiều hướng khác nhau Thank mình thích con này to phóc hơn ừ. các bạn nữ thích con nào tính không ừ cái này em thấy cảm giác kiểu một phần nó nhẹ nhàng à. hơn à bạn nữ thích cái kiểu kiểu, kiểu, kiểu hơi phấn phấn của con kia kiểu con gái hơn đấy ừ Ồ, thích quá to phóc à? à. Rồi đấy, thế thì ờ, đây là chai của bạn nam thích là chai Tom phóc và đây là mùi của bạn nữ thích là Back to Black. Thì mình mới xin cảm nhận của bạn trước và xem bạn thích cái mùi hương nào hơn. Mình đã xịt ra giấy rồi. Mình xịt ra giữa giấy rồi bạn ngửi xem là bạn thích cái mùi hương nào hơn bay rồi đấy chưa bạn ngửi kỹ ký vào một chút hoặc là mình có thể sửa mình có thể sửa đây hoặc là mùi này bạn xem là bạn thích cái mùi nào hơn hoặc gửi lại để so sánh là mình thích cái mùi nào hơn bạn thích mùi này hơn à nhưng mà vì, vì sao sao thích mùi này cái mùi này nó, nó hơi nữa nó hắc quá nó hơi hắc hả ờ ừ. à rồi thì Ờ, đây đây là chai bạn uh, thích, đó là chai trúng Ford Tobacco Vani. Bạn xin nước hoa chưa? Đây không. thử. Không không không. Đây cả bạn này ngửi nữa. Mùi đó hơn hả? Đấy để cho các bạn nào bạn này ngửi. Đây ờ, chỉ để đầu ấy. không biết thích mùi nào khó khăn khó khăn lựa chọn lựa chọn ra cái mùi nào mình thích hơn thôi là được mà à, bạn thích cái mùi này mùi này đúng không Ê, bạn gửi lại đi bạn này cũng mình cũng thích mùi này à đúng rồi à rồi à, bạn có thể cho mình biết là lý do vì sao bạn thích cái mùi này hơn cái mùi này không mùi này nó hơi ấm nó à nó hơi ấm à à mà nó, chắc là nó hợp với mùa đông hơn đúng không rồi mình cảm ơn ở đây chai nước hoa bạn thích là chai Tom Ford Tobacco Vani của Nam đây rồi mình cảm ơn nhá. Và vừa rồi là cái cảm nhận nhanh của mọi người mà mình phỏng vấn về ờ, hương của uh, hai chai nước hoa này và người chiến thắng đó chính là Tom Ford Tobacco Vani và nếu như bạn thì bạn hãy sử dụng mùa mùi hương nào trong mùa đông sắp tới thì hãy bình luận cho mình biết ở phía dưới và đừng quên like subscribe và chia sẻ kênh youtube của mình nhá còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại bye bye người chiến thắng